nhiều cũng chơi đó có đổ xăng như mình luôn. Ủa, ủa, từ từ, xe gần nhau ờ, nó bắt cắp nữa mấy cái cái con này nó hay dày quá khỏe lên lại nó uống một thằng hơi gì à. nữa lát quá à bị chết máy luôn rồi ủa với hai fan hai fan trai bàn điện thoại à thôi à, coi coi nó có chở tôi tôi đi như vậy thì cứu cứu tôi với tôi nguyện đã đứng máy rồi ở <laughs> à, đây ở đây ở đây, đây gọi là gì rồi